sợ gì ai đời tao chưa bao giờ biết chơi chạy chơi trốn mà chưa bao giờ nói chối nha nha nha nhưng mà cũng chưa bao giờ mà chơi chạy với ai cho nên là đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là bà hằng này nói mà chối chứ không có đâu ủa sao hôm giờ vi quanh không lên báo nữa à, tòa án thụ lý đơn bà hằng đâu mẹ mày nổ không con vi nổ đâu ờ. tòa án nào tòa án nào thụ lý đơn thư của bà hằng đâu báo chí răng rằng rằng đâu báo cũng nổ nhân vật cũng nổ quý vị ơi bây giờ lựu đạn nhiều quá hết chiến tranh rồi mà sao tụi nó xài lựu đạn với mìn không quý vị ơi ghê thiệt luôn quý vị ha báo cũng nổ rồi nó đưa tin cũng nổ đâu tòa án nào thụ lý đơn của mày đâu mà đưa tao coi coi hay là mày sắp bị mẹ mày tao là nổ không quý vị thấy không chơi cái trò là cái cái cái game này quý vị thấy không lựu đạn nhiều quá toàn là lựu đạn không bữa nay ờ, nói cái chuyện này cho mấy em lương nghe này nha à, chị hằng vui lắm đó à, từ hôm nay trở đi chị hằng phơi phới luôn hà à, chị hằng mở nhà máy găng tay ra mà bây giờ có một đối tác á trả giá chị hằng lời có 7 lần hà trời ơi con ăn ở làm sao mà bây giờ à, cái tụi chuyên gia nó qua nó trả giá nhà máy ăn tay chị hằng lời có 7 lần hà mà giờ chị hằng bán cái chị hằng à, tiền để đâu cho hết ta à? chị hằng làm sao cho hết tiền mua hột xoàn đeo từ trên đầu đeo xuống dưới hả hay sao vậy hả ăn ở làm sao mà bây giờ làm tới đâu thành công tới đó vậy hả sao kỳ vậy ta ừ? đó chồng chị hằng làm cái nhà máy ăn tay ra mà bây giờ ta trả giá lời có 7 lần à tại vì quý vị biết không 30 hecta đất dân cư ủa đất ờ, công nghiệp mà nói liền nhau một miếng đất quá đẹp ở đâu mà ra nữa vì đất đâu có dễ kiếm phải không quý vị mà một miếng đất lừa liền lạc như vậy ở kế cái một nhà máy xử lý thải đâu có dễ kiếm đâu đúng không quý vị cho nên gì đất là vàng là tiền chỉ có những loại ngu như mày đó con vi nổ mới biết mới không biết rằng á đất là tiền vì mày chỉ có biết tiền là tiền chứ mày cũng chẳng biết con mẹ gì giá trị gì đúng không quý vị cho nên á tao nói rồi cái của tụi bay giàu không bằng tao xài rác nữa không tin thiệt mà nó thiệt đó tụi em có coi sổ đỏ không cho tụi bay coi nè bán cái gì bây giờ tao có bán hay không bán là quyền của tao nhưng mà tao thành công nhớ nha tao thành công người ta trả giá tao lời có 7 lần thôi hà bây giờ tao bán cái là tao suối chồng tao bán cái nghỉ ngơi đi anh ơi tiền để đâu cho hết ta hả lúc đó mua lựu đạn trội tụi bay hay sao tụi bay nổ dữ quá tụi bay chơi b 52 không tụi bay chơi b 52 tụi bay chơi toàn là <laughs> là cái thứ gì đâu không bởi vì ăn ở ăn sao mà càng ngày càng giàu mặt mày càng sáng sủa càng đẹp ra vậy ta kỳ vậy ta đúng không quý vị còn cái loại mà núp lùm á ăn ăn tục nói khoét á chuyên môn đi du khống người ta mặt mày đen như cứt chó đúng không quý vị nghe buồn không mấy em trời ơi tao đã nói tao giàu rồi mà không tin khổ ghê vậy đó không chịu nhận không chịu nhận tối ngày đại nam bán rồi đại nam bán rồi nợ ba chục ngàn tỷ mà hàng ký vậy đi như đúng rồi trời ơi suy nghĩ ghê rồi đó không biết lên bán hay không nữa nè đó thấy không nó có chồng ta nhờ được tấm chồng á đời đời người ta nói gì hơn ra tấm chồng lắm mấy em mấy em có chồng giống chị không chồng chị là limited đó nha mấy em cái gì cũng tịch tịch đó nha mấy em giỏi cũng giỏi nè giàu cũng giàu nè nổi tiếng cũng nổi tiếng nè chung thủy cũng chung thủy nè cái gì cũng tịch tịch đó nha mấy em cho nên là mấy em á có tấm chồng cũng như chị không mà mấy em suốt ngày ganh tị với chị rồi bây giờ nói về nhan sắc á mấy em cũng không có cửa nẻ với chị hết trơn mà mấy em không cam tâm mà mấy em cứ nghĩ rằng mấy em đẹp lắm mấy em 50 tuổi như chị đi mấy em được như chị đó thì chị mới nể em chị đã nói rồi mà mấy em không tin cái của tụi em có làm thằng đi minh ráng nữa mà không tin nói thiệt không tin bắt tao nói dối không ha chị không quăng lựu đạn đúng không chị không có xài mìn giống tụi em mà chị nói thiệt nói thiệt á thì nó thô nhưng mà đâu nó rất, rất là thật vì cái thật nó hay thô đúng không quý vị giống như những cái câu chuyện cười nó có tục tục một tí mà nó vui nó mới cười được còn mà nó nó đàng hoàng nghiêm túc quá nghiêm chỉnh quá thì nó không cười được đó cho nên á bảy tám tháng nay á mấy em khinh địch cho nên bây giờ mấy em mới hửi địch đó mấy em thấy chưa tất cả những gì chị hằng nói là nói thiệt làm thiệt vì chị hằng đâu có rảnh háng đâu mà nói chơi ha à, mà chị hằng làm vì cộng đồng vì xã hội vì chính nghĩa vì yêu nước thương dân nên chàng mới gào thét cho mọi người biết để mà né tránh đi những cái loại rác rưởi trong xã hội mà nó còn dương vấn rất nhiều năm đúng không người ta đã nói rồi phước đức của người ta thì đừng có hồng hại người ta đúng không khi cái nghiệp đó đến rồi thì nó đổ như domino không cần ai hại ai mà nhân với quả nó tự trả với nhau còn khi người ta đang ở có phước đức rồi á thì đừng có hồng hại người khác đúng không bây giờ chị hằng đang bối rối quá đi mà lỡ chị hằng bán nhà máy tiền để đâu cho hết ta làm sao mà xài cho hết cái đời con đời cháu ăn cũng không hết nữa chỉ có được ước mơ giúp dân giúp nước thôi mà cũng để cho chị hằng giúp nữa sao mà tụi em ngu quá thì không biết nữa hả? để lỡ một ngày hai ngày mà tụi em dướng covid á tụi em mà thở không ra hơi á lúc tụi em nhớ tới nhà máy oxy của chị hằng em nói trời ơi lúc trước mình rủa bả mình chửi bả bây giờ mình mới thấy oxy cực kỳ là quan trọng rất là quan trọng luôn đó đúng không quý vị cho nên tôi nói đời á hơn nhau cái phước cái phận ai có phước á thì mình chúc phước người ta đi mình phải biết chúc phúc cho người khác để rồi một ngày nào đó mình có được phước đức còn mà mình không biết chúc phúc cho người khác mà mình chỉ đi rủa xả người khác mình đi trù cho người ta ngày mai phá sản ngày mốt dịch chết ngày kia đột quỵ thì phước đức ở đâu đúng không mình đừng có nghĩ rằng là mình ban phước giáng quả cho người khác được mà người ta làm thì người ta có người ta làm thì người ta được còn mình có bao giờ mình nghĩ tại sao đời mình lao đao lận đận không giống ai mà cứ y như đúng rồi có đúng không cho nên chị nói rồi mấy em không tin chị rồi từ từ á cái não của mấy em sẽ giãn nở ra rồi mấy em sẽ thấy rằng bà hằng á bà nói đúng dù có cay á, cũng phải phục có ghét á, cũng phải phục có hận cũng phải phục bởi vì kim chỉ nam của chị hằng là gì thành công là một sự trả thù ngọt ngào êm ái nhất có ghét cũng phải phục hỏi bà hằng đẹp không tụi bay dám nói không không hỏi bà hằng giàu không dám nói không không hỏi bà hằng giỏi không dám nói không không đó còn câu chuyện làm ăn của người ta là bình thường có cái gì để không bình thường không nếu mà sống trong một cái đất nước này mà không bình thường không có tử tế không có tuân thủ pháp luật thì có được tồn tại bao nhiêu thập niên qua mà đại nam được như hôm nay không cho nên đó, khi con hàng ni nó nói rằng là mời thanh tra và tao nghe tao muốn ối vì đại nam nó được chăm sóc kỹ lắm không đợi tới tuổi nhà báo tuổi mày càng làm ra tao càng tự hào là vì đại nam quá sạch đẹp tụi mày giúp tao bia đó chứ vừa rồi tụi mày giúp tao bia đại nam mà tao không phải tốn mấy ngàn tỷ bây giờ cả thế giới là ai cũng biết là bà hằng đại nam ai cũng biết khu du lịch đại nam là của bà hằng tao có chết một đời tao hạnh phúc vì đâu đó những gì anh dũng xây dựng cái đại nam văn hiến để lại cho đời mà bây giờ ai cũng biết đến tao không tốn tiền bia thật là hạnh phúc không tốn đồng bạc nào rồi bây giờ báo chí cũng lăng xê dùm ta cái quỹ mổ tim thật là hạnh phúc đúng không đây là một cái đòn nóc ao mà từng từng đứa từng đứa một bị nóc ao và bây giờ vào cuộc chơi pháp lý thử coi tụi mày có giữ được mấy cái ghế tụi mày không hay là tụi mày sẽ bay đi từng em từng em một đúng không bà hằng nói thật á thì người nghe không thích chỉ thích nghe lựu đạn nổ thôi nổ chát chúa lỗ tai tới chừng giật mình ra thì mới biết mình bị lừa còn người nói thật nói ngay nói thẳng á, thì không thích không tin chửi rủa xúc phạm trời ơi bởi vì tao nói ở đời này khổ ghê vậy đó coi phim riết rồi coi hài riết á, rồi bị nhiễm luôn thích người ta diễn chứ không thích người ta nói thật đúng không lời hay ý đẹp mà hằng đâu có thiếu đâu nhưng mà để làm cái gì để làm cái gì chứ đi móc túi thiên hạ hả hay đi lừa đảo thiên hạ hay đi quyên góp tiền từ thiện hay đi ăn mài tình cảm của người khác vậy tôi không làm được nha quý vị tôi không làm được cho nên á cái cuối cùng lại là gì không có cái gì qua cái thật tuy nó thô một tí nhưng mà nó rất thật nha quý vị tôi học ít lắm tôi đã nói với quý vị rồi tôi ăn học ít lắm tôi chả có cái điều gì hết nên không có cái gì qua cái sự trải nghiệm và không có cái gì qua cái thật chỉ có cái thật mới tồn tại thôi không tất cả những gì tôi nói tôi đâu có nói sai đâu như cái thông tin mà bên bên chỗ uh, bộ đội á nhi à tôi nói quý vị nghe thêm câu chuyện này nha bữa nay tôi vui lắm đó quý vị trời ơi bỗng nhiên cái nhà máy tôi người ta trả gấp lời 7 lần trời ơi tiền xài sao hết quý vị trường sĩ quan lục quân 2 ở ở biên hòa đồng nai 4.000 người đã ra quân đi giúp dân trong cái mùa Covid thì uh, khẩu trang cũng uh, nắng mưa rồi cũng tụt lên tụt xuống găng tay cũng thiếu thốn rồi sau một cái đợt như vậy về thì nát bộ đội bị nhiễm bệnh thì tôi nghe nói là 4.000 người thì phải nói là 1.006 người bị nhiễm bệnh quý vị nghe đau lòng không đó là gì đó là những cái người mà trong cái tiếng đầu đi chống dịch đó cao quý không bộ đội đó cao quý không rất là cao quý rất đáng được trân trọng và họ đã đi ra vì dân họ tủa ra các nơi để mà ngăn dịch giúp cho nhân dân trong cái thời điểm dịch vừa qua và họ đã bị nhiễm họ đã gợi ý muốn chúng tôi giúp đỡ oxy khẩu trang găng tay quý vị thấy không bao nhiêu người cần chúng tôi trực thuộc của trung ương nhưng rồi đâu phải cái gì cũng phải đổ lên trung ương có bao nhiêu doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ đóng góp và gánh giác nhưng rồi như chúng tôi như chúng tôi nghe như vậy á quý vị nghĩ cho tôi đau lòng vậy thì bây giờ tôi hỏi nè mấy anh bộ đội này trong cuộc đời của tôi á thưa với quý vị tôi thương nhất là bộ đội tôi nhìn bộ đội á mà mặc quân phục là tôi yêu nước vô cùng tôi nhìn những cái bài hát quốc ca những cái diễn tập của bộ đội á lòng tôi rạc rào yêu Nhìn những cái hình ảnh đó cao quý vô cùng Và tại sao tôi thương mấy anh bộ đội Vì họ không có cơ hội để làm kinh tế Họ chỉ biết đi phục vụ đất nước Đó là gì? Đó là sự thiệt thòi to lớn nhất Mà chúng ta phải biết suy nghĩ Họ không làm kinh tế Họ đi phục vụ đất nước Họ đi cống hiến cả một đời Như những anh bộ đội ở trường sa hoàng sa quý vị thấy không? và tất cả những người là bộ đội tôi đều thương hết tôi đã có một lần tặng 170 tỷ tôi sẽ có cái câu chuyện đó sau này cho quý vị và tại sao tôi cần phải làm rõ câu chuyện đó thì tôi sẽ có một buổi livestream sau để tôi chia sẻ với quý vị và tôi muốn biết rằng là 350 mấy hecta cao su và tôi đã tặng cho bộ đội Trường Sa bây giờ đã đi đâu về đâu lại một câu chuyện nhức nhối tiếp tục nữa vì tôi cho không đến tay người nhận hay đến tay người nhận và nhận như thế nào nope. tôi sẽ làm rõ ra một lần nếu cần tôi sẽ gửi đơn đến trung ương nope. vì cái lòng tôi gửi đến bộ đội trường xa và bây giờ thì đâu đó nó không không đến nó đi đến đâu tôi không biết thì tôi sẽ có một buổi chia sẻ với quý vị sau đây và tôi tiếp tục cái câu chuyện thế này bộ đội là những con người đáng được trân trọng họ hy sinh hy sinh gia đình hy sinh vợ con hy sinh tuổi trẻ để cầm súng để bảo vệ đất nước và riêng bộ đội thì tôi có một cái tình cảm rất rất sâu sắc rất thương họ thương vô điều kiện và quý vị cũng biết rằng là họ đã cần sự giúp đỡ của chúng tôi vì oxy rất cần thiết kể cả khẩu trang kể cả găng tay vậy thì mấy anh nhà báo nè nghe bà phương hằng nói nè nghệ sĩ nè đi giúp đỡ người ta đi cái lũ mất dạy tụi bay á đi giúp đỡ người ta đi người ta đã vì dân xả thân ra vì dân trong cái đại dịch vừa rồi đúng không bốn ngàn bộ đội tủa đi khắp nơi để giúp đỡ cho người dân bây giờ người ta đang bệnh đó 1.600 người bị nhiễm đi giúp đi báo chí nè đi lăn xả vô viết bài đi giúp đỡ người ta đi tôi mới nể đó đúng không hay là đi rình rập tôi đi khốn nạn với tôi để bây giờ tôi nghe tôi đau lòng lắm rất đau lòng khi tôi nói tôi đóng cửa không cho oxy nữa mà tôi nghe một cái thông tin người ta gửi đến cho tôi như vậy thì quý vị nghĩ rằng tôi có buồn không còn tôi tiếp tục tôi làm nữa ai bảo vệ tôi đây cái lũ báo chí khốn nạn nó đi rình rập tôi rồi cái lũ phản động trong và ngoài nước nó kết cấu nhau để đi hại tôi trong khi đó đó bao nhiêu người cần chúng tôi người dân bệnh nè bệnh viện giả chiến có nè oxy đủ phục vụ không tụi mày đã lắm đúng không tụi mày đi viết bài để xuyên tạc đi đó là nghề của tụi bay Và nghề của thằng Đức Hiển Nếu quý vị là tôi Quý vị có hận không? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Giúp người ta Thì nó chờ cơ hội nó rình rập Nó khốn nạn không? Còn không giúp á Thì trái tim tôi như rướng máu Tôi có đau lòng không? Khi bao nhiêu người cần tôi cần sự giúp đỡ của anh Dũng và tôi găng tay cũng thiếu khẩu trang cũng thiếu oxy cũng không có từng ngày từng giờ mấy thằng cha báo nè báo thanh niên báo tuổi trẻ nè báo dân việt nè báo pháp luật nè đi giúp người ta đi thì hãy ngồi đó làm tổng biên tập phó tổng biên tập nha hãy ngồi đó để cho nhân dân người ta tin tưởng người ta trân trọng nha còn không đi giúp được người ta thì đừng có chơi những cái trò bẩn với bà hằng trong dũng nhục lắm nhân dân người ta sẽ hận đến cùng và sẽ tới tay trung ương có đúng không quý vị cái báo dân trí nữa đưa tin dẫn dắt người ta trong cái câu chuyện vov của tôi đi giúp đi tụi mày đi giúp đi Tụi mày hãy làm người tử tế đi vì tụi mày ăn lương của nhà nước Lãnh lương của nhân dân Tiền thuế của nhân dân Tụi mày đi giúp bộ đội đi Đúng không? Có đúng không? Cho nên đó quý vị ơi Nghe nó mỉa mai lắm Đau lòng trong khi đó chúng tôi có đầy đủ điều kiện phương tiện Để chúng tôi làm được điều tốt đẹp nhất Bây giờ không dám làm Cũng không muốn làm Mà không làm Nó buồn lắm Rai rứt trong tâm lắm Cảm thấy đau đớn Vì đâu đó nó còn cái tình Đồng bào Tình dân tộc với nhau Nhưng mà ra làm Thì một lũ mất dạy rình Hỏi xem Trung ương có nghe không Có dẹp cái lũ bất dạy này đi Để cho dân người ta làm việc Người ta giúp dân không Không có báo chí Bẩn này á Thì mai ra người dân người ta còn muốn cống hiến Còn cái loại báo đi rình rập kiểu này á Không ai làm nữa Thì có phải tội nghiệp cho người dân không Có đúng không quý vị Người ta là bộ đội người ta rất là khó khăn đó bây giờ tôi nói với anh dũng á tôi muốn giúp ai là quyền của tôi còn những nơi nào tôi không thích tôi không cho làm gì tôi đúng không đúng không quý vị cho nên riêng á bộ đội á khiến cho tôi rộn ràng thổn thức rai rứt trong tâm khi mà họ ngỏ ý họ xin oxy vì bệnh ngỏ ý xin găng tay xin ngẫu trang vì thiếu thốn làm sao mà cấp kịp đâu phải dễ đâu quý vị cho nên cái lũ á, mà không giúp đỡ được người khác á, nó cũng khao không cam tâm ngồi yên cho người khác làm cho nên tôi nói nó đâu có sai đâu cho nên những cái thành phần khốn nạn này nè tụi mày vô tụi mày giúp giùm đi còn nếu không giúp á, để cho người dân người ta tẩy chay Người ta sẽ thấy được rằng là tụi mày ác tới giường nào Đúng không? Ác tới giường nào Tôi đã nói rồi không thương tôi cũng không sao Nhưng phải thương người dân Vì nhân dân cần chúng tôi Còn tụi mày ác á Không phải ác với tôi không mà ác với người dân Vì ác với tôi tôi không làm nữa Thì có phải người dân thiệt thòi không Tôi nói đâu có sai rồi đây sắp tới nữa Bệnh viện giả chiến Có đó Oxy ở đâu phục vụ Thì phải đi mua Đi mua đi Rồi nó chặt, nó chém, nó cắt cổ Nguồn ở đâu Có đúng chưa Chúng tôi đã nhìn trước được Những cái sự thật rồi Chúng tôi hy sinh 300 tỷ Là vì chúng tôi đã thấy được cái giá trị của nó là như vậy rồi mà không để cho chúng tôi làm thì tụi mày nhào vô làm đi tụi mày không làm được nhân dân người ta sẽ phẫn nộ đến tột cùng đúng không quý vị cho nên tôi nói á những người như vợ chồng tôi á chỉ muốn làm người tử tế chỉ muốn được cống hiến thôi mà nó cũng không để cho mình cống hiến nó cũng không để cho mình làm người tử tế một nó đưa mình đi tù hai nó đòi khởi tố mình ba nó phá hoại mình tôi nói cho trung ương nghe và tôi nói cho đến khi nào nó bay khỏi cái chỗ đó thì thôi đúng không quý vị tụi mày đi giúp đi báo thanh niên là báo tuổi trẻ là báo pháp luật là báo dân việt nè tụi mày đi giúp đi có dân ký hồi sáng chị hai mới coi một cái clip nó dẫn dắt nó nói là chị hai coi là coi như là liên quan gì trong cái vụ VOV không trong cái tiktok có đăng đàng hoàng đó cho nên quý vị ơi sẽ đau lòng lắm bởi vì thấy không không ai có thể nói trước được ngày mai covid nó sẽ hết như thế nào cả thế giới đảo điên vì vì nó nó như một bóng ma vô hình vô dáng mà nó rượt đuổi chúng ta có khi tôi nói nó biến thể mà có lần tôi đã nói mà đâu đó thì tôi thấy rất là là, là, là sợ tôi nói nó như một bóng ma đó lúc ẩn lúc hiện biến hóa đủ điều đủ kiểu chúng ta không rượt đuổi theo nó bây giờ cả thế giới còn sợ nó nữa mà nó dân việt đó nè có một cái bình luận đó dân việt nước cô nè đó cho nên nó nói gì thì nói thì bây giờ chúng ta phải cẩn thận hết sức sống chết có số nhưng chúng ta phải tuân thủ 5K và chúng ta phải giữ gìn tất cả những gì có thể để không lây nhiễm qua cho người khác và quý vị thấy rằng là bây giờ cái lần này nó nó nó, nó còn nguy hiểm hơn những lần trước nữa à, lần trước là con delta rồi bây giờ nó biến thể tới 32 cái đầu tiên gai cực kỳ là nguy hiểm đến nỗi mà châu phi nó phải tháo chạy nó không dám mà quý vị thấy không theo dõi tin tức thì quý vị mới thấy là oxy rất quan trọng mà tôi thường nói vừa rồi không có người dân chúng tôi sống với ai đây đúng không hết lòng hết dạ hết môi hết tim gan ra thậm chí đi vay mượn nợ cũng sẵn sàng sống làm sao mà để cho những người xung quanh mình được sống được nhờ vẫn không được đó cho nên á, báo chí á, là những cái công cụ hại dân hại nước chứ không phải là giúp dân giúp nước như chúng ta từng lầm từng tưởng đúng không đánh hội đồng nha đánh hội đồng chụp mũ hội đồng và bây giờ lèo lái qua để bảo vệ thằng đức hiển nhưng người dân bây giờ thông minh lắm cực kỳ là thông minh người ta đọc một cái là người ta thấy cái giọng điệu là bươi móc mỉa mai dẫn dắt để che cái tội lỗi cho thằng đức hiển Tôi hứa với quý vị rằng thằng này không bay ghế thì không phải bà Nguyễn Phương Hằng Vì 19 điều luật của đảng viên Hỡi Đức Hiển Mày dính vô bao nhiêu điều rồi Mày dùng cái công cụ cá nhân mày Mày ra khỏi cái quy chế của đảng rồi Và quý vị biết không Một phó tổng biên tập mà làm bí thư Còn tổng biên tập thì không được làm bí thư Chứng tỏ là ô dù của anh Hiển hơi bị bự nha lần này xem bự cỡ nào còn ai còn cái ô nào bự hơn nữa không đúng không vì ai ai sợ bay ghế bàn đâu có ghế đầu bay đúng không quý vị bàn đâu có ghế đầu bay đúng không cho nên á, cuộc chiến bây giờ là cuộc chiến pháp lý nha quý vị cho nên chúng ta hãy sống thượng tôn pháp luật và giữ gìn sức khỏe cũng như là giữ gìn 5K và một lần nữa thì chúng ta phải biết ơn chính phủ đã luôn luôn kịp thời có thuốc vaccine để chích cho người dân để bảo đảm sức khỏe sinh mạng cho chúng ta đó là một cái điều cao quý nhất trên cả đỉnh cao của nhân đạo mà tôi thường nói với quý vị rằng là đất nước của chúng ta tuy như vậy đó nhưng mà giữ người chứ không giữ của cho nên nếu như trong cái đại dịch mà chúng ta có à, trở lại à, với khó khăn với nghèo khổ một tí à, ờ, hay như thế nào đó thì chúng ta cũng phải nên vui vì mạng sống của chúng ta còn là còn tất cả khi chúng ta không còn cái sinh mạng nữa thì không còn gì cả cho nên là còn người là còn của nha quý vị sinh ra thì chúng ta trần truồng chết đi thì chúng ta cũng trơ trọi trả về với bông mo thôi à, hả wow anh yêu em trời ơi anh nào vậy có đẹp trai không <laughs> sống một trăm tuổi cũng được nhưng phải biết cuộc phải còn cuồn cuộn nha ừ. khô hết là là thua luôn đó một trăm tuổi nhưng mà phải còn cuồn cuộn nha quý vị <laughs> trời ơi quý vị ơi yêu quý vị quá đi quý vị thấy em bữa nay em mặc cái áo áo, lạnh này nha quý vị nãy giờ quý vị có thấy em chưa nhi ơi nhi kéo cái này cao cao lên cho quý vị nè đồm tướng cướp hả Cứ từ từ em một thôi Chừng nào mà tôi hẹn được với thằng Nguyễn xin đi nhổ răng Thì tôi báo quý vị đi nha ừ. Tôi chỉ chừng cho hai thằng chục vệ sĩ hai chục thằng vệ sĩ của tôi đi thôi Là không phải bốn cái răng mà nguyên hàm trên lẫn hàm dưới luôn đó Chọc ai với chọc bà Hằng Bà Hằng hả Bà Hằng lì lắm không sớm thì muộn Ông chống thì chày Wow trời đất ơi đó khen tôi đẹp làm tôi khoái à tôi nói rồi tôi hồi xuân 8 lần tới 10 lần luôn nha tôi cuồn cuộn đến chừng nào tôi vô hòm mà thôi à. <laughs> đúng rồi cuồn cuộn là mãi đỉnh chứ sao đỉnh mới cuồn cuộn được chứ không đỉnh sao cuồn cuộn được đúng không à, bị lạnh cảm sao cuồn cuộn mà mà đã không không cuồn cuộn sao có người yêu mình phải cuồn cuộn thôi ừ chính xác cay cú lắm đúng không mấy con lương bây giờ lương nhiều món lắm bữa nào viết thực đơn một bữa lương xào lăng rồi lương ờ, lương đủ kiểu nha quý vị không biết quý vị nào đó từng gặp tôi bên ngoài chưa ha chắc có chứ sao không một số quý vị đã từng gặp tôi bên ngoài mà ôi quý vị gặp tôi bên ngoài quý vị thấy nhìn thấy là tôi bị tôi xém bị đẹp nha quý vị hai tuổi rồi nha quý vị 50 tuổi rồi đó nhưng mà không không không có chịu 50 tuổi đâu nha 49 thôi xém đẹp nha quý vị <laughs> xém đẹp thôi chứ chưa đẹp đẹp quá cô ơi đẹp quá hả xém đẹp thôi chứ chưa đẹp tôi nói rồi tôi điệu lắm hồi trẻ là điệu vô cùng bây giờ thì già rồi chỉ còn lại chút ờ, để cùng cuộn thôi <laughs> đây quay cận cảnh ra rồi đó quý vị thấy chưa Chắc rồi bữa nay em phát hiện ra mắt em sệ dạ. rồi quý vị ơi Em thức đêm nhiều quá Thôi quý vị, đời xương gió nhiều quá xương <laughs> gió là do sướng đúng không quý vị Đây là xa xa nè Xa xa thì quý vị sẽ thấy được hết nè Đó Em thích bảo đồng có túi à Quen rồi Đó Cô 30 tuổi thôi hả Trời ơi khuyến mãi dữ vậy ta Wow Không biết có đẹp không nhưng mà chắc có duyên á đó. đó Bây giờ quý vị thấy em đưa mặt em vô nè Sát quý vị chắc có thằng gan tay thôi đó Dạ Chắc có thần tài đến sao mà lúc này em tươi tắn quá quý vị ơi Rồi mắt em sệ rồi nè Ghê quá ghê quá Mắt em sệ rồi quý vị Nhi Trời ơi bữa nay phát hiện bác sĩ nè Đúng rồi Chị nội đúng rồi đó à, Con dâu tôi nó đi siêu âm Cháu nội trai đó quý vị ơi Làm chị nội rồi đó Quý vị nào gặp tôi mà đời chắc quý vị sẽ vui Tôi gần gũi lắm Rất gần gũi, rất chân thành Đẹp không có gì, đẹp không có gì Wow Hồi trẻ thì đẹp đó nha Bây giờ thì 50 tuổi rồi, không dám nói đẹp nữa Trời ơi, mỗi lần hỏi quý vị ơi, quý vị thấy em đẹp không quý vị Nó chửi em um sùm cho nó đau khổ, nó chửi em hướng quắc luôn Nhưng mà trời ơi, nó không thể nào phủ nhận được Em không đẹp mà em đọc nha quý vị không đẹp mà đọc đó đọc mới ghê nha quý vị đọc mới sợ đó quý vị nhìn em à, qua màn hình á có khi quý vị thấy em tròn á nhưng mà ở ngoài em nhỏ lắm không có mập đâu nha nhỏ nhỏ con vừa đủ xài điện nước đầy đủ nhà villa mặt tiền Wow <laughs> ơi, 50 tuổi vậy thôi quý vị ơi Ôi quý vị thấy em fashion nghe chưa Đeo hai lỗ tai luôn chứ Điệu lắm chứ bộ Giờ vẫn còn đẹp hả Chú bộ đội sắp thanh lý rồi khi nào chú bộ đội thanh lý thì ờ, Cô sẽ lên đường Đúng không Cô nói rồi nha Sống đến ờ, đến 80 ờ, tuổi Hay là 78 tuổi Cuồn cuộn cái đến khi nào chết đó thôi nha con cuồn cuộn là còn hạnh phúc phải không quý vị <laughs> rồi bây giờ cô đi đâu cũng bị người ta phát hiện hết trơn Đeo khẩu trang cũng bị phát hiện luôn Ngồi trên xe Xuống cánh cửa thôi Chí hăng Chí hăng, Trời ơi Wow Để mặt bọc phải Mặt bọc còn trẻ hơn nữa đó con hốt cô hả? Bây giờ hát cái gì đây? Để Chủ nhật hát luôn thứ bảy hay Chủ nhật gì đó ha Đồ mà mới hả? Đâu có mới đâu Có gì đâu mới đâu, cô cũ Mà tại cô không đeo nhiều quá Không không không nhớ đi đeo hết chứ mới đâu mà mới à, Đâu có đi shopping được đâu à, Hát cho quý vị nghe ừ. Trời ơi, lai mặt mộc với đánh son có gì đâu quan trọng da cô đẹp mà Nói nữa đi cô hả? Chưa chưa chán cô hả? Trời ơi. Wow. Rồi. Ok. Rồi thì thôi bây giờ mình tạm biệt ha. À, bữa tiệc chưa tàn nhưng mà sức người có hạn nha. Mình sẽ hẹn là một ngày gần nhất. Cô sẽ livestream. Cô sẽ à, livestream có một ngày nào mà cô live tới 12 tiếng đồng hồ mọi người ngủ giấc dậy vẫn còn thấy con hối cho nó mới sợ nha 9 tiếng là bình thường ha uống bình lai hả uống say hát à, uống rượu say ờ, lai hát rất là ok đúng không ok về một tí nữa biết đâu cô uống rượu của lai cho mọi người coi làm sao hả biết đâu được à, nếu vậy thì khoảng chừng ờ, một tiếng rưỡi nữa đi cô vừa uống rượu cô vừa like cho mọi người xem nha có khi cô hát nữa đó